Hôm trước thì mình có chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề lôi tuần và lô khung 3 ngày. Thì ờ, trong buổi tối ngày hôm nay thì ờ, mình xem xong kết quả của chúng ta thì về phần đề chạm một của chúng ta thì vẫn chưa ăn được và cái lô khung của chúng ta thì chiến thắng được ngày thứ hai anh em nhé. Lô khung của chúng ta thì ăn ngày thứ năm này phải không ạ? Thì con 73 73 thì nó là con lô khan thì ờ, anh em vào khung thì nó cái tỷ lệ nó ra rất chi là cao phải không ạ? Nhưng ngày hôm nay thì mình chỉ hơi tiếc một chút là con 52 này hôm đấy mà anh em nào mà nghe mình uh, tư vấn ấy anh em vào cả cặp 3773 và 5225 thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng ăn được cả xiên anh em nhé nhưng mà dù sao thì còn ngày mai nữa thì anh em vẫn có thể là vào cặp 3752 và 7352 cho mình vẫn vào được anh em nhé anh em chỉ vào xiên thôi ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được con 73 thì cũng rất chi là may mắn phải không ạ lô khung của mình thì chưa làm cho anh em thất vọng phải không ạ lô khung của chúng ta thì ăn thông luôn thì ngày hôm nay thì mình chỉ tiếc là con à, nó không về là con 52 mà nó về con 25 này anh em này đó chúng ta không ăn được xiên thôi đề thì ngày hôm nay thì nó lại tiếp tục chạm 5 chạm 3 thì cái chạm 3 của chúng ta thì nó trong cái tuần này mình chia sẻ cho anh em ấy thì cái chạm 3 thì nó ăn lần thứ hai rồi giờ cái hôm mà chúng ta ăn được con 34 thì mình bộ anh em nó bỏ phải không ạ nhưng mà nó vẫn ra được con 53 và chạm 3 nữa này à, dù sao thì ngày hôm nay thì chúng ta chiến thắng được con 73 thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh chúng ta anh em nhé thì đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình thì mình cũng cảm ơn 824 người đã like video mình và 7.300 người đã xem thì mình cũng chúc tất cả mọi người trên kênh trên Zalo của chúng ta thật nhiều sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé thì anh em ủng hộ mình một nút like và một cái bình luận để mình cố gắng chia sẻ được nhiều cái đường cầu chuẩn hơn để cho anh em lui để chúng ta về bờ anh em nhé thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì chỉ ăn được con 73 thôi thì ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chúng ta may mắn Zalo thì ngày hôm nay thì chúng ta thì ăn được con 30 xiên thì chúng ta không ăn được và chúng ta ăn được con 53 này ngày hôm nay thì chúng ta ăn được cái dàn đề 10 số của chúng ta ở trên Zalo và ăn được một con lô xiên thì khá là tiếc không có con 78 đó thì cũng chúc mừng anh em ở trên Zalo chúng ta ngày hôm nay thì anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại thần tốc vào bờ 24 giờ thì anh em kết bạn với số Zalo 0566517326 để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé thì ở trên Zalo thì chỉ có thu phí là 500k mãi mãi anh em nào thiện chí thì chúng ta vào giao lưu làm việc trực tiếp với mình anh em nhé chúng ta kết hợp cả kênh ở trên Zalo chúng ta chơi chủ yếu là chúng ta vào ủng hộ nhau về cái những cái đường cầu à, anh em nào có đường cầu đẹp thì chúng ta giới thiệu để mình lên hoặc là mình có đường cầu đẹp chia sẻ cho anh em cùng chơi anh em nhé đó thì ngày hôm nay thì cũng chúc mừng anh em ở trên Zalo của chúng ta anh em nào mà ăn được con đề 53 và con nô 30 thì anh em để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay của chúng ta anh em nhé rồi ok thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì anh em để ý vào đây luôn cho mình trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về một cái đường cầu đè chạm nữa của chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta lui tuần anh em nhé đường cầu này của chúng ta định khá là ổn thứ năm hàng tuần những cái đường cầu của mình chia sẻ cho anh em thì nó rất đơn giản thôi anh em ghép con 9 này lên 5 con ở giải đặc biệt này thì chúng ta có đài lôi tuần này đài lôi tuần thứ 5 anh em nhé chúng ta có chạm 9 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 939 949 959 979 và 989 Thứ 5 ngày 15 tháng 9 này thì mình sẽ đi test cho anh em Ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đề về 90 thì chúng ta ăn được cái chạm 9 này tiếp tục chủ nhật đề về 94 thì chúng ta ăn chạm 9 và ăn thẳng con 94 này trong thời gian 10 số tiếp tục ngày hôm sau về 98 thì chúng ta cũng ăn được con 98 này anh em nhé yên xong mình đợi thứ năm bằng tuần thứ năm ngày 22 tháng 9 này thì chúng ta có đề chạm 1 đề chạm 1 này ở đây thì chúng ta có 4 con 7 thì chúng ta có 121 này 161 và 171 thì chúng ta chỉ còn có 6 số thôi anh em nhé vì nó có 4 con 7 7 bóng 2 thì chúng ta có 121 để chúng ta nuôi tuần 22 tháng 9 này ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 12 thì chúng ta ăn chạm 1 và ăn thẳng con 12 này trong cái dàn 6 số này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ ba này thứ tư thứ năm ngày 29 tháng 9 thì chúng ta có đề chạm 6 anh em nhé đề chạm 6 ghép lần lượt của chúng ta thì có 616 này 626 646 676 và 696 ở đây thì chúng ta có hai con 9 hai con 2 thì chúng ta có 646 và 676 anh em nhé 10 số để chúng ta nuôi tuần 29 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 68 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 6 này thôi tiếp tục ngày thứ hai đề về 69 thì chúng ta ăn chạm 6 và ăn thẳng con 69 trong cái dàn 10 số này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 này của chúng ta thì có đề chạm 9 đây chạm 9 ghép lần lượt thì chúng ta có 909 này 929 này 949 959 và 969 10 số để chúng ta lôi tuần mùng 6 tháng 10 này ngày đầu không ăn ngày thứ hai đề về 09 thì chúng ta ăn chạm 9 ăn thẳng còn 09 trong cái dàn 10 số tiếp tục chủ nhật đây về 69 thì chúng ta lại ăn được con 69 này thì theo những cái đường cầu này của mình test cho anh em ấy đa phần thì nó ăn chạm rất chi là nhiều ít nhất là một tuần thì chúng ta cũng ăn được hai lần nên là anh em cân đối vào tiền cho mình anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta đây chúng ta lại tiếp tục có một cái chạm 9 tiếp anh em nhé để chúng ta nuôi tuần đến thứ năm tuần sau cho mình chạm 9 này chạm 9 của chúng ta ghép lần lượt của chúng ta là 909 này 939 này 959 909 939 959 969 và 989 anh em nhé Ở đây thì chúng ta có hai con 3 và hai con 5 thì 5 bóng 0 và 3 bóng 8 thì chúng ta có 909 và 989 đường cầu này của chúng ta thì có 10 số chạm 9 anh em nhé anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không thì thôi về một cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em cũng để ý đây cho mình lô khung của chúng ta này cầu lô khung này rất chi là đẹp anh em ạ anh em để ý luôn đây cho mình thứ năm ngày 15 tháng 9 này anh em lấy hai con ở giải đặc biệt này con số thứ hai và con số thứ tư hai con này ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật cặp 757 mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 75 thì chúng ta ăn luôn ngày thứ sáu anh em nhé tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 22 tháng 9 thì chúng ta có cặp lô cung 3 ngày là 676 để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì ngày thứ sáu thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 6776 này phải không ạ ăn được cả cặp luôn tiếp tục lại đợi thứ năm hàng tuần Thứ năm ngày 29 tháng 9 này thì chúng ta có cặp lô 2277. Cặp 22 này đi cùng với lại con 77 anh em nhé để chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 22 này phải không ạ thứ bảy chúng ta ăn được con 22 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thì cái đường cầu này của mình test thì đa phần là nó ăn đến ngày thứ hai thôi anh em nhé thì anh em có thể là mạnh dạn vào cho mình 656 này Thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 thì chúng ta có cặp lô khung 656 chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này. Ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con 56 này anh em nhé 56 Sang ngày thứ hai thì có 65 này Thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung là 55 và 00 55 và 00 anh em nhé chúng ta lui thứ sáu thứ bảy chủ nhật cho mình đó tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ tư vấn cho anh em nó hoành tráng hơn thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta ngày hôm nay đề lui tuần của chúng ta là ngày thứ năm thì cái chạm thì mình bắt cho em là cái chạm chín cứng anh em nhé chúng ta có dàn đề 10 số lui từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 10 cho mình cặp lô khung 3 ngày của chúng ta thì cá nhân của mình là kết con 5 năm hơn anh em nhé anh em có thể là vào bạch thủ lô 55 thì theo cái cá nhân của chúng ta thì anh em lên biết cách vào anh em nhé một là chúng ta vào 55 70 điểm và lót con 00 30 điểm cái tỷ lệ thì nó ra con 5 năm thì chúng ta có lợi rất chi là nhiều hoặc là nó ra con 00 thì chúng ta chỉ có hòa thôi chúng ta không ấy à, chúng ta không à, thua được nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý vào tiền là được anh em nhé đó thì anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với lại kênh của chúng ta thì liên hệ với số Zalo đây để làm việc trực tiếp với mình tư vấn chốt số cho anh em và à, vào tiền anh em nhé đó thì trên Zalo của chúng ta thì chỉ, chỉ có thu 500k mãi mãi thôi anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với lại kênh của mình thì chúng ta kết bạn với mình giao lưu trực tiếp với mình không qua ai anh em nhé đó kênh của mình thì mình tự làm nên là không có một cái số Zalo nào nó khác ngoài cái số Zalo này chỉ có một mình mình có thôi anh em ạ cái tên của chúng ta thì nó hơi khác một chút anh em có thể là gọi điện bằng à, Zalo để nghe cái giọng của mình thì anh em biết anh em nhé thì mình cũng chúc mừng anh em nào trên kênh chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được con lô 73 và trên Zalo của chúng ta ăn được con lô 30 và con đề 53 thì để lại cho mình một cái bình luận và một lượt like để ủng hộ kênh để kênh chia sẻ được những cái đường cầu hay hơn để giúp đỡ mọi người vào bờ anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video ở đây chúc anh em ngày mai chúng ta tưng bừng và rực rỡ hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai anh em nhé